chỉ là một chút dầu thơm toàn thân fresh cho hương thơm thật mát ngọt ngào và quyến rũ làm sao đến năm mùi hương khác nhau dầu thơm toàn thân fresh đầy quyến rũ thật tự tin mua một chai fresh tặng một xà bông fresh